cùng đời anh nói lâng lâng thầm chăm môi tôi chỉ ước mong sao để mau được chào lên nhờ người mai mối để rước em về môi tôi nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi bậy quá thương em nơ đánh rén sang năm mình ăn lên anh hút em về làm dâu chúc yêu thương thêm chúc mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất night. chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng cấp thông trong đời anh hứa sẽ không hài lòng cấp thông